Vâng, xin chào mừng quý vị quay trở lại với kênh của tranh gỗ Bùi Gia. Và quý vị thân mến, trên hành trình đi tìm hiểu những cái tác phẩm nghệ thuật thì trong cái clip trước chúng tôi đã chia sẻ với quý vị một cái tác phẩm có tên là Thanh Minh Thượng Hà Đồ và được sáng tác vào những năm 1100 và nó đã cách đây 1.000 năm của Trung Quốc thì nó đã trở thành một cái bảo vật rất là quý hiếm và rất là giá trị qua nhiều những cái triều đại của Trung Quốc và cho đến ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục có thêm một cái tác phẩm nữa, một cái tác phẩm đã được một người nghệ nhân rất là nổi tiếng truyền thể trở thành một cái tác phẩm điêu khắc trên một cái thân cây gỗ dài tới 12 mét và sau khi điêu khắc xong thì bản thân tác phẩm đã trở thành một cái báu vật thời kỳ hiện đại của đất nước Trung Quốc và cái người nghệ nhân này uh, xuất phát từ đâu họ có bao nhiêu năm trong nghề và họ đã sử dụng những cái kỹ thuật gì để có thể chế tác được lên một cái tác phẩm này và cái thứ ba nữa đó là động lực nào để họ có thể uh, sáng tác lên và truyền tải một cái tác phẩm kinh điển như vậy lên trên gỗ thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu uh, nhân vật cái người mà cực kỳ quan trọng uh, đã truyền tải và đã làm nên một cái tác phẩm uh, vô tiền khoáng hậu từ trước đến nay của đất nước Trung Quốc và trên màn hình quý vị đang nhìn thấy đó là một cái thân cây gỗ đó, ờ, nó dài tới 12 mét và nó được truyền thể từ bức tranh Thanh Minh Thượng Ả Đồ. Thế thì cái người làm ra cái bức tranh này có tên là ông Trịnh Xuân Huy. Ông Trịnh Xuân Huy này thì sinh năm 1968 tại thành phố Phủ Điền của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Và ông Trịnh Xuân Huy này thì ông ấy bắt đầu con đường đục chạm từ ờ, những năm 16 ờ, tuổi và kể từ năm 16 tuổi là năm 1984, hơn 30 năm trong nghề thì ông ấy đã có hơn 40 tác phẩm ờ, được trao giải vàng ở trong những cái kỳ thi hoặc là những cái triển lãm và hội nghị và đặc biệt là cái tác phẩm Thanh Minh Thượng Hà Đồ này nó còn được đặt trong bảo tàng cố cung để trở thành một cái bảo vật thời kỳ hiện đại của Trung Quốc. Và ông tình cờ là vào năm 2009 thì ông ấy phát hiện ra một cái cây rất là lớn và cái cây này thì theo ông ấy chia sẻ đó là cái cây này nó có tuổi đời là trên 1.000 năm và cái cây này thì có tên là cam cái cam này thì nó là tên tiếng Anh và dịch nghĩa của nó nó là cái cây long não quý vị nhé ở Việt Nam chúng ta gọi là cây long não thế thì cái cây này nó có một cái kích thước và một cái tuổi đời rất là lớn như vậy thì ông Trịnh Xuân Huy ông ấy mới nghĩ đó là một cái cây nó lớn và một cái nhân duyên uh, mình gặp như này thì mình cần phải nghĩ ra một cái chủ đề gì đó uh, thật là đặc biệt để có thể truyền tải lên trên uh, cái thân cây lớn như này thế thì sau khi mà ông suy nghĩ xong ấy thì là ông ấy quyết định là ông ấy sẽ truyền thể cái bức tranh thanh minh thượng hạ đồ lên trên cái cây gỗ này và cái bản gốc của bức tranh thanh minh thượng hạ đồ thì nó có kích thước đó là dài 5m28 và cao là 23,8cm ở ờ, cho nên là ông ấy bắt đầu ông ấy thực hiện rất nhiều những cái ngày để ông ấy vẽ cái bản phát thảo và sau đó là ông còn vẽ trực tiếp lên trên cái uh, cái cây này thêm một cái điểm nhấn mà tôi cần phải phân tích với quý vị đó là hầu như những người mà muốn đục đẹp thì người ta phải vẽ đẹp bởi vì sao bởi vì ngay từ cái nét vẽ người ta đã hiểu là nên vẽ như thế nào để cho nó có cấu tạo tạo ra các cái tầng lớp và cái thứ hai nữa là nên vẽ như nào để cái khi mà cái người đục người ta đặt cái ờ, nhát đục vào thì nó sẽ dễ nhất và nó sẽ tạo ra được một cái bố cục nó đẹp nhất cái đường nét nó sinh động nhất thành ra là nếu như những người mà vừa vẽ được vừa đục được thì chắc chắn là những người đấy sẽ có những cái đặc biệt hơn so với những người mà chỉ biết đục và không biết vẽ chính vì như vậy cho nên là ông uh, Trịnh Xuân Huy này ông rất giỏi là ông ấy có thể vẽ được và ông có thể đục được và ông ấy nói đó là uh, cái uh, tác phẩm này thì ông ấy phải cần đến một cái độ uh, tỉ mỉ rất là lớn thì ông ấy mới có thể thực hiện được đó, đó là những cái kỹ thuật vô cùng tỉ mỉ cái khâu phá khối này thì ờ, với một cái cây nó rất là lớn như vậy thì chắc chắn người ta sẽ phải dùng những cái cưa à, thì ờ, đây là một cái bước mà ông ấy tận dụng được à, cái phần cưa rất là lớn tuy nhiên thì cái khâu phá khối này mặc dù là sử dụng được bằng cưa nó chỉ là một phần thôi nhưng mà nếu như phá cưa mà nó đã bị mất đi cái phần khối cơ bản ấy thì nó cũng sẽ không tạo ra được một cái cái cái sản cái cái khu vực là chi tiết nó hoàn thiện bởi vì phá cưa này mà chỉ cần bị vạt đi cái chi tiết thôi thì mình không thể chấp ghép được lại chính vì như vậy cho nên là ông Trịnh Xuân Huy là một người không những có cái đầu óc quản lý có cái sự vị thế trong xã hội rất là lớn mà ông Trịnh Xuân Huy này ông còn có thể biết làm chính vì như vậy cho nên là cái sản phẩm ông làm ra uh, rất là tinh xảo và có rất nhiều các cái đường nét uh, thì ông ấy cũng chia sẻ đó là ông ấy ờ, quyết định là sử dụng cái hình thức là uh, đục chạm uh, thủ công thế thì nó là một cái kỹ thuật mà truyền thống uh, sử dụng bằng tay của Trung Quốc đó là một cái uh, hình thức mà đục chạm thủ công ông ấy cũng chia sẻ đó là trong cái công việc của mình thì ông ấy phải uh, cần đến một cái sự gọi là kiên định kiên trì ở trong cái công việc của mình bởi vì chính xác rồi một cái khúc gỗ mà dài tới 12 mét cao hơn 3 mét và rộng hơn 2 mét và cái thời gian ông ấy làm nó mất hơn 4 năm thì chắc chắn ông phải rất kiên trì với cái công việc của mình thì ông mới có thể làm được nếu như không có cái sự kiên trì và trong từng cái nháp đục thì chắc chắn cái nháp đục đấy nó không thể tạo ra được những cái đường nét có thần ở trên cái tác phẩm chính vì như vậy cho nên là kiên trì trên từng cái nhát đục nó là một cái việc vô cùng khó với những người thợ đục nói riêng chứ không phải là với những người thợ thuần túy ờ, và bên Trung Quốc thì ờ, người ta chia người ta thường dùng những cái ví dụ như đây là cái dùi cũng giống như của Việt Nam mình thế còn đây là cái đục cái đục của bên Trung Quốc thì nó khác hơn so với cái đục của Việt Nam quý vị đã nhìn những cái clip của uh, chúng tôi chia sẻ thì cũng thấy đó là cái đục của bên Việt Nam thì nó có thêm cái cán cái cán dài ờ, và sau đó mới đến cái phần lưỡi để đục thế còn bên Trung Quốc đây thì người ta không sử dụng đến phần cán mà người ta chỉ sử dụng nguyên cái phần lưỡi này thôi uh, trong cái thời gian ông ấy làm bắt đầu từ năm 2009 đấy quý vị ạ à, Ờ, một cái cây rất lớn như này ông ấy đứng mới chỉ được ờ, khoảng độ tầm 2 phần 3 cái cây như này thôi ờ, thế thì chúng ta cũng nhìn thấy là cả một cái quá trình ông ấy làm thì cơ bản ban đầu nó chỉ là một cái xưởng tôn nhưng mà về sau những cái ảnh về sau thì quý vị sẽ nhìn thấy đó là ông ấy còn xây lên cả một cái cái tòa nhà để bảo quản cho cái tác phẩm này luôn ờ, nên là cái thời gian nó khá là dài ờ, và ông ấy nói rằng để làm cái tác phẩm này thì ông ấy đã phải uh, kéo dài cái bức tranh uh, kéo dài cái tỷ lệ của chiều dài ra là thành hơn 11 mét và sau đó là thậm chí là ông ấy còn uh, phóng đại cái kích thước của chiều cao là gấp 6 lần bởi vì cái kích thước của chiều cao nó có 23 cm và bây giờ ông ấy phóng lên gấp 6 lần thì có nghĩa là cái bức tranh là nó kéo kéo kéo cao lên là thành ra là đến một mét tư cho nên là cái thời gian ông ấy làm nó sẽ rất là lâu và rất nhiều các cái chi tiết đó, ờ, quý vị nhìn thấy đó là cái dùi cái đục tôi đã vừa chia sẻ này. Và những cái phần cây nó đã bắt đầu trở thành cái đường nét. Thì quý vị nhìn thấy đó là trên cái bức tranh uh, gốc của cái bức thanh minh thượng hà đồ này thì người ta có cái thống kê rất là thú vị. Đó là cái số lượng người ở trên bức tranh nó lên tới 814 người và có 170 cây cối, có 60 con động vật, có 28 chiếc thuyền và có 20 cái loại xe lưu thông trên đường ví dụ như là cái xe bò ví dụ cái xe đẩy và những cái xe chở hàng thì người ta có cái thống kê như vậy cho nên là cái thời gian để ông ấy truyền tải lên trên cái bức tranh này nó sẽ rất là lâu và tốn rất nhiều thời gian ông ấy cũng ờ, chia sẻ một cái quan điểm rất là là hay và tôi rất đồng cảm đó là ông ấy nói là nếu như chỉ cần một cái chi tiết nó bị gãy thôi thì ờ, rất là khó để có thể uh, lắp ghép nó lại cũng rất là đúng bởi vì là trên một cái tác phẩm như này mà chỉ cần là rơi gãy hoặc là rụng ra à, một cái chi tiết nào đó thì thực sự là nó sẽ không đem lại cái tính hoàn hảo cho bức tranh và đặc biệt ông còn nói đó là thậm chí là không có một cách nào ờ, không thể nào mà mà ờ, làm cho nó quay trở lại cái cái việc mà ban đầu mình làm chính vì như vậy cho nên là ông ấy phải rất cẩn thận rất chu đáo trong từng cái khâu ông ấy làm việc thì cái tác phẩm nó mới trở nên hoàn hảo ờ, thế thì thâm tâm ông ấy cũng chia sẻ đó là ông ấy luôn luôn mong cầu một điều đó là tác phẩm được hoàn thiện một cách trọn vẹn nhất đó là những cái mà ông ấy tâm nguyện và dồn vào trong cái tác phẩm này à, quý vị nhìn trên bức tranh này thì cũng thấy là ông Trịnh Xuân Huy này ông ấy còn thắp cả đèn để ông ấy làm vào những cái buổi tối thế thì sau một cái quá trình làm việc như vậy thì bắt đầu có những cái thành quả có những cái đường nét đầu tiên để chúng ta nhìn ngắm đó là cái thuyền ở trên cái dòng sông Biện Hà. Đấy, trên cái bản vẽ ờ, gốc thì quý vị cũng nhìn thấy đây là cái phần mà gần cái cây cầu. Thế thì trên cái con thuyền này chúng ta có rất nhiều những cái điểm nhấn cần phải chia sẻ. Đó là thứ nhất là cái phần mà dây uh, dây thuyền, dây thừng để kéo cái thuyền. Ngày xưa thì Trung Quốc có những cái uh, hình thức đi thuyền ví dụ như là những con thuyền lớn đi ở dưới sông thì người ta sẽ có một cái ờ, cột thuyền căng lên rồi sau đó là sẽ có một cái đám dân phu ở trên đây để kéo cái thuyền này đi rồi sau đó là những cái đường nét về dây thừng người ta làm rất là tinh tế và đặc biệt là sau khi một cái cây nó rất là tròn nó lớn như vậy người ta chia các cái tỷ lệ chi tiết bố cục và các cái tầng lớp ra rồi sau đó bắt đầu người ta làm vào các cái chi tiết này mới thấy là người ta làm rất chuẩn bởi vì nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy đó là cái thuyền ở bên ngoài đây nó là cái thuyền đầu tiên rồi sau đó lại đến một cái hàng nước rồi sau đó lại đến một cái thuyền ở giữa đó sau cái thuyền ở giữa này lại tiếp tục có rất nhiều những cái hàng quán nhà và các cái chi tiết phong cảnh đằng sau cho nên là cái việc người ta cấu tạo ra các cái tầng lớp chia ra các cái tầng lớp người ta đã có một cái sự hình dung nó rất là chuẩn về cái bố cục thì người ta mới chia được cái tỷ lệ chuẩn và làm ra chi tiết đẹp như này uh, chúng ta nhìn thấy rất nhiều những cái chi tiết dây thừng uh, người ta làm cực kỳ hoàn hảo rồi trên những cái mạn thuyền thì có các cái chi tiết trang trí uh, hoa văn người ta cũng làm rất là cầu kỳ uh, rồi có những cái thúng ở đây chúng ta cũng nhìn thấy những cái thúng cái thùng này đều uh, tết bằng các cái chi tiết thì ông này ông cũng làm cực kỳ là chi tiết và hoàn hảo ở bên trong cái thuyền này là cũng được ông ấy khoét rỗng ở bên trong hết rồi kể cả những cái nhà ở bên trên đây cũng đều được khoét rỗng nó khoét rỗng như này để tạo cái chiều sâu cho cái sản phẩm những cái mái nhà những cái ờ, đường ờ, hàng ngói đều được ông ấy ờ, làm tuân thủ theo đúng cái bản vẽ gốc thế còn quý vị có thể xem cái bản vẽ gốc ở dưới cái uh, clip này tôi sẽ chia sẻ trong phần uh, bình luận thì ông ấy ước lượng là có khoảng 2.275 các cái chi tiết bao gồm có cả những cái tòa nhà cao này có những cái phố phường rồi có những cái cây cầu có những cái uh, nhà rồi có những cái cửa hàng thì ông thống kê lại là có khoảng 2.275 chi tiết và nếu như chúng ta lấy một cái ví dụ là uh, với 4 năm thì chúng ta sẽ có 4312 là có được uh, 1.200 ngày 1.200 ngày mà chia cho 2.200 chi tiết thế thì nó sẽ ra là vào 5 ngày để thực hiện một cái chi tiết trên tác phẩm thì cái người làm ra tác phẩm này người ta phải rất là nhanh tay và rất là biết việc thì người ta mới có thể làm được nếu như mà không có cái uh, sự nhanh tay như vậy thì chắc chắn cái thời gian người ta làm sẽ bị uh, lâu hơn uh, chính vì như vậy cho nên là cái ekip của ông Trịnh Xuân Huy này phải là những người có một cái tay nghề uh, rất là cứng và có một cái ờ, nhìn nhận về cái tác phẩm này rất nhanh thì người ta mới có thể tạo hình đi vào chi tiết và làm sạch sẽ đến mức hoàn hảo như này được nếu không người ta sẽ không làm được ờ, những cái ờ, đường ngói đây quý vị cũng nhìn thấy là người ta làm cực kỳ chi tiết và tỉ mỉ và quý vị cũng biết đấy đây là người ta chỉ dùng cái cây đục để người ta nhấn xuống thôi bởi vì cái gỗ long lão là nó cũng rất là mềm thế thì cái hàng ngói này người ta làm rất là tuân thủ theo cái bố cục ví dụ như là viên ở trên đè lên viên ở dưới viên ở dưới đè tiếp lên xuống cái viên ở dưới nữa điều đó tạo ra một cái tầng lớp sắp xếp nó rất là thứ tự nhiều khi mình làm mà mình không để ý là cái viên ở dưới đè lên viên ở trên thì tự nhiên là nó phá vỡ đi tất cả những cái bố cục chung và điều đấy nó tạo ra một cái tính nó không logic nó không ăn khớp với uh, tổng thể uh, đây là một cái bức ảnh mà những cái người dân đứng ở trên cái cầu và cái cây cây cầu này gọi là cầu Hồng Kiều quý vị nhé Ờ, có rất nhiều người trên đây thì chúng ta cũng nhìn thấy đó là có rất nhiều những cái biểu cảm khác nhau uh, đang đứng ở trên cầu để vui để chơi và ngắm nhìn cái ờ, tiết trời thanh minh và chúng ta cũng nhìn thấy là là đây là một cái bức ảnh tổng thể thì trên cái cây cầu này ông Trịnh Xuân Huy ông ấy cũng đục đầy đủ theo giống như bản gốc có cả những cái người mà vác cái kiệu này buôn bán trên cầu này có trẻ con có người lớn đó, ờ, rồi ờ, thậm chí ông ấy làm thêm những cái phần dây ở trên cầu mà những cái người dân phu này thả xuống để giúp đỡ trong một cái cái cái cái thuyền mà nó đang đi qua cái cây cầu này nó phải hạ cái cột buồm xuống vì là cái gầm cầu nó hơi bị thấp đó, ờ, thì những cái chi tiết này ông ấy làm cực kỳ tỉ mỉ và rất là sạch sẽ và nhân tôi thì chỉ dám đưa ra cái quan điểm của mình đó là người ta cạo nạo một cái bức tranh này vô cùng hoàn hảo thứ nhất không có cái nhát cạo bởi vì khi mà cầm cái cái cây cạo này và người ta đưa xuống và cái thân gỗ long não này nó rất là mềm chỉ cần người ta đặt mạnh xuống thôi nó sẽ bị ăn vào trong mặt đó và chúng ta nhìn thấy ở dưới nền đây nó không có cái vết cạo không có những cái lập bập và cái thứ hai là cái phần chân ở bên trong những cái khe kẽ này người ta cũng cạo rất là mịn rất là chi tiết và cái thứ ba nữa đó đó là cái việc mà người ta đánh giấy giáp để cho những cái quần áo này nó thể hiện được ra cái độ mềm thể hiện được ra cái độ bay và nó lại không mất đi những cái đường nếp gấp bởi vì nếu như một người mà không biết đánh dây giáp đưa cho đánh những cái phần quần áo này chắc chắn nó sẽ bị tù và nó sẽ không tạo ra những cái cái đường cong của cái bức áo của cái cái cái cái, cái ờ, uh, quần áo chính vì như vậy cho nên là ông Trịnh Xuân Huy và ekip đã làm cái tác phẩm này nó hoàn hảo ở tất cả các phương diện uh, cạo nền đánh dây giáp móc chân tranh uh, ờ, rồi uh, đây là một cái bức hình Ờ, nói về một cái kết cấu về ờ, xây nhà ờ, quý vị cũng nhìn thấy đó là cái kết cấu mà ông ấy bổ ra để làm một cái tháp như này phải nói là vô cùng tinh xảo để móc được hết những cái uh, chi tiết về cầu trụ cũng như là các cái uh, đòn như này thì phải nói là ông ấy dành rất nhiều thời gian tâm huyết mới có thể làm được rồi những cái ngôi nhà này ông ấy cũng uh, khoét rỗng hết tất cả ở bên trong những cái hàng hiên đều được uh, tỉa uh, các cái phần uh, kết cấu để tạo ra cái độ thanh mảnh cho cái hàng hiên đó, và vẫn cái đảm bảo những cái phần nhà ở phía xa xa cũng đều được ông ấy làm cực kỳ chi tiết ờ, từ cái phần mà chúng ta nhìn thấy đó là cái ờ, hốc ở trên này rồi sau đó là các cái vách của cái tường những cái chắn song đều được ông ấy làm cực kỳ tỉ mỉ những cái đấu đố của cái nhà này cũng đều được ông ấy miêu tả rất là kỹ nét ở trên cái cổng thành này quý vị cũng nhìn thấy đó là ông ấy làm một cái cổng thành nó mang lại rất nhiều các cái uh, cảm xúc ví dụ như là cái ờ, cổng thành ở ở bên ngoài đây quý vị nhìn thấy nếu như mà không zoom lên nhìn kỹ thì chúng ta sẽ bị nhầm lẫn giữa cái thành này với cái mặt thành này hai cái mặt thành nó ở sát nhau nhưng mà nếu như chúng ta zoom lên chúng ta nhìn thì đây là một cái mặt phẳng của cái thành ở ờ, và đây là một cái mặt phẳng nhìn uh, uh, theo bên phía bên tay trái thế thì đặc biệt đó là những cái cây ở ngay sát cái cái khu vực thành này quý vị này bằng cái kinh nghiệm của chúng tôi thì chúng tôi nhìn nhận thấy đó là ông ấy tránh được rất nhiều cái phần lỗi gọi là lỗi dấp dính lỗi dấp dính là những cái lỗi mà nhiều chi tiết đứng cạnh vào nhau mà nó không thể tạo ra được cái độ thoáng và tạo ra các cái tầng lớp thì gọi là dấp dính thế thì nếu như cái cây này mà ông Trịnh Xuân Huy ông ấy không móc hết cái phần đất ở bên trong ở ờ, những cái người này mà người mà ông ấy không làm tách ra bên ngoài như này ở những cái phần ngọn cây và ông ấy không móc được lên như này thì chắc chắn là chúng ta nhìn vào nó sẽ rất là dễ bị uh, dính uh, nhập nhằng vào với nhau nhưng mà sau khi ông ấy móc lên thì chúng ta nhìn thấy đó là cái cây này nó đang đứng cách cái thành này một khoảng nếu như thực tế thì có lẽ nó phải rơi vào khoảng độ tầm 5 mét đó. nhưng mà ở trên tranh đây thì chúng ta nhìn thấy đó là nó có cái độ cách nhau ra và chúng ta không còn cảm thấy cái độ cái cảm giác là bí ở trên cái bức tranh đó thì đây là một cái lỗi mà mà chúng tôi thường gọi là lỗi dấp dính với rất nhiều những cái dòng tranh thế, trên thị trường thế còn cái tác phẩm thanh minh thượng hà đồ này thì nó quá hoàn hảo nhưng mà vì đây là trên cái quan điểm là chia sẻ cái cái cái hiểu biết và cái cảm xúc của mình ở ờ, những cái tầng lớp của các cái ngôi nhà cũng đều được ông ấy chia ra rất là thứ tự và có cái ờ, việc chính phụ uh, tuân thủ cái việc chính phụ trên cái bức tranh những cái hàng cây và những cái con phố đều được ông ấy làm người uh, tuy rất là đông đúc nhưng mà nó không bị lộn xộn bởi vì là trên tranh của Trung Quốc nó có một cái nguyên tắc rất là hay mà ở cái clip trước tôi đã chia sẻ với quý vị đó là những cái bức tranh của Trung Quốc người ta vẽ nó rất là phồn thịnh nhưng mà nó không có bị loạn nó rất nhiều các cái chi tiết nhưng mà nó không có bị dấp dính vào với nhau đó và luôn luôn nó tạo ra được một cái người ta gọi là cái khí vận sinh động và cái khí vận sinh động đấy thì nó tạo ra cái luồng chuyển động trên từng cái bức tranh và như thế cho nên là mỗi lần mà chúng ta xem những cái bức tranh thủy mặc hay là tranh trường quyển giống như này chúng ta đều cảm nhận được là tranh của họ nó có một cái gì đấy nó rất là uyển chuyển và nó có một cái cái gì đấy nó mang cái tính thần thái ở trên một cái bức tranh nếu như chúng ta nhìn vào tổng thể ờ, chẳng hạn như cái bức tranh mà Trúc Lâm Đại Sĩ Xuất Sơn Đồ hôm trước tôi nói chuyện với quý vị cũng thế ờ, và đây là ở ờ, bên đầu của bức tranh thì nó có một cái phần cây cái phần cây này thì tôi muốn chia sẻ một chút đó là cái phần cây tùng ở ờ, trên thị trường thì nhiều khi quý vị nhìn thấy có những cây tùng người ta lại làm nó tròn giống như là một cái bát rồi sau đó người ta khoan một cái lỗ ở giữa và tỉa các cái đường lá tùng ra các bên thế còn tại sao cây tùng này thì nó lại mang cái hình dáng mà giống như là một cái quạt xòe ra đúng không? thì đây là cái hình thức Ờ, mà theo trong nghề thì chúng tôi gọi đây là cái cây tùng này là tùng quạt sở dĩ gọi là tùng quạt vì cái tán của nó nó giống như là cái quạt nó xòe ra thế thì cái cây tùng này là cây tùng đặc trưng nó có hai loại khác nhau như vậy cho nên là chính vì như vậy cho nên là đây là bức tranh vẽ vào thời nhà tống và người ta vẽ cái cây cây tùng và có cái tán ờ, giống như cái quạt như này thì hoàn toàn là hợp lý đấy cho nên là chúng ta nhìn vào một cái bức tranh nhìn vào một cái chi tiết mình lại hiểu được là à nó có các cái chi tiết như này thì nó phù hợp với thời này cho nên là xem tranh thì nó lại liên kết được rất nhiều với những cái thông tin về văn hóa về lịch sử là ở chỗ đó và đặc biệt là ở bên Trung Quốc người ta rất hay làm những cái cây mà có các cái mấu mắt như này quý vị nhé đó đây những cái phần cây đó có mấu mắt nếu như quý vị mà xem tranh của tranh gỗ bùi da nhiều ấy, thì quý vị cũng sẽ cảm nhận được là trên tranh của chúng tôi cũng có sử dụng những cái mấu mắt kiểu như này thế thì cũng phải nói thực với quý vị đó là chúng tôi cũng phải học từ ờ, những bức tranh như này bởi vì sao bởi vì những cái mấu mắt như này nó đem lại một cái cái cái cảm quan rất là là là dễ bởi vì đục một cái cây thì mình không thể nói là là đây là một cái cây non hay đây là một cái cây già mình không thể nói được bằng lời và mình phải thể hiện cái việc non hay già bằng cái hình thức mà cái cây đã thể hiện ra thông qua đường nét nó có khẳng khiu hay không thế cây đứng nó có vững nó có chắc hay không rồi những cái vảy cây như này đó, nó thể hiện cái độ già cỗi hay là độ non của cái cây thì những cái đấy là những cái mà nó phi ngôn từ phải thể hiện thông qua các cái đường nét và thông qua các cái dấu hiệu để nhận biết cho nên là những cái cây của Trung Quốc đây thì chúng ta xem và chúng ta cảm nhận được là uh, người ta uh, sử dụng và người ta vận dụng rất là nhiều những cái uh, phi ngôn ngữ như này để cho chúng ta cảm nhận và cái cái cây long não này thì sau khi hoàn thành thì nó đã uh, có cái uh, tổng thể như này để quý vị nhìn thấy và tôi cũng không hiểu là tại sao có một ông này ông ấy nhảy vào tận đây để ông chụp ảnh mặc dù là đã có cái đường uh, căng chỉ đỏ ngoài đây chắc là đây cũng là một người vô cùng hâm mộ cái tác phẩm này hay sao ở trên tranh thì uh, có viết để cái chữ đó là thanh minh thượng hạ đồ tiêu đề của bức tranh và những cái dòng lạc khoản ở trên tranh của Trung Quốc ngày xưa và đặc biệt là cái dòng tranh uh, trường quyển như này thì có rất nhiều những cái dòng lạc khoản là những cái dòng ghi chú lại ở ờ, ví dụ như là ngày tháng ờ, được ờ, viết cái tác phẩm này này hoặc là ví dụ như qua tay một cái người nào đó người ta sở hữu tác phẩm người ta lại muốn nói lên cái cảm xúc của mình hoặc là cái ý tưởng của mình lên trên cái bức tranh thì người ta sẽ viết lên trên cái bức tranh như này ờ, thì trên cái phần mà kết cấu của gỗ thì cũng được truyền tải cái uh, phần lạc khoản đầy đủ như này chúng ta cũng nhìn thấy hàng trăm nghìn những cái chữ nó nhỏ li ti và trong một cái chữ nó lại kết cấu rất nhiều các cái đường nét và đều được tỉa đục chạm lên trên đây thì chúng thì quý vị sẽ thấy là rất nhiều thời gian bằng chứng đó là chúng tôi mới hoàn thiện một cái bức tranh uh, ông đồ ấy thì chúng tôi có khắc đầy đủ một cái cái uh, bài thơ là bài thơ ông đồ trên đó là mỗi năm hoa đào nở lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua thì nguyên một cái khổ thơ như thế thôi nó đã có đến ờ, năm bảy chục chữ và trong năm bảy chục chữ đấy thì lại có các cái vần khác nhau và để móc mỗi một chữ lên nó kênh lên khoảng độ tầm 3 đến 4 mm như vậy thì chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian rất nhiều công sức mới làm cho cái chữ đấy nó tròn và nó không bị vỡ không bị sứt khi chúng ta nhìn một cái cây như này thì chúng ta mới thấy nó là cả một cái sự vĩ đại đó đây là chúng ta nhìn trước mặt và đây là cái cây cầu hồng kiều quý vị nhìn thấy đây à, có rất nhiều các cái đường nét cổng thành nhà uh, nó mang lại cái cảm xúc rất là lớn và vào năm 2013 thì cái Guinness của thế giới cũng đã đến Phúc Kiến để ờ, đo đạc và chính thức công nhận cái tác phẩm này và cái đỉnh cao nhất của bức tranh này thì nó rơi vào không chính xác nhưng mà nó rơi vào khoảng 3 m 8 cái ờ, đỉnh cao nhất này đó, và cái cây này nó dài là 12 mét soi từng cái chi tiết một và ở cái ảnh này chúng ta cũng nhìn thấy là có một cái chi tiết về các cái kết cấu Ờ, người ta làm ờ, từ một cái phôi gỗ nguyên khối và người ta đục chạm được ra các cái kết cấu chi tiết của một cái lầu một cái đài như này phải nói là vô cùng hoàn hảo bởi vì ở ờ, Việt Nam mình thì đôi khi là làm con giống với lại làm cây rất đẹp nhưng mà làm đến kết cấu chi tiết này thì nó liên quan đến cái phần mà hình học những cái phần hình chiếu hoặc là những cái phần mà hình đấu giác vào với nhau thì phải nói thực là thợ Việt Nam làm tất nhiên vẫn có những người làm rất đẹp nhưng mà đại đa số thì đều là làm bị lệch chính vì như thế cho nên là nhìn cái bức hình nó cân đối và cái tỷ lệ nó hài hòa nó đẹp như này thì cá nhân chúng tôi cũng cảm thấy uh, đây là một cái kết cấu vô cùng đẹp và tinh xảo và chính xác và đây là cái bảng mà kỷ lục Guinness của thế giới ghi nhận uh, trên đây thì cái nội dung người ta ghi đó là đây là một cái tác phẩm đục chạm ở trên một cái cây uh, phôi gỗ dài nhất thế giới và được chế tác bởi ông Trịnh Xuân Huy và cái tác phẩm này thì được hoàn thiện Ờ, vào ngày 14 tháng 11 năm 2013 ờ, và được công nhận tại ờ, thành phố Phủ Điền ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Và đây là một cái lễ mà người ta trao thì ông ấy cũng có những cái phát biểu. Thì khi nhìn cái bức tranh này thì cá nhân tôi tôi cảm nhận rằng cái niềm vui thì chắc chắn rồi sẽ phải có. Cái bằng cấp cấp cho mình thì cũng là một cái tốt thôi. Nhưng mà ngược trở lại là với tâm thế của một cái người chế tạo ra một cái tác phẩm mà nó đạt được đến cái tầm cỡ của một cái báu vật quốc gia thì tôi nghĩ đó là một cái cái cái cái sự vinh dự một cái cảm xúc và một cái, cái khát khao thể hiện một cái nền văn hóa hàng nghìn năm của họ bởi vì nếu như không có một cái khát khao thể hiện như vậy để mà truyền tải ra một cái tác phẩm thì chắc chắn với những cái đường nét người ta làm ra người ta không thể tạo được cái sự tinh túy như thế cho nên là cái việc người ta nhận bằng cấp nó chỉ là cái hình ảnh chúng ta nhìn thấy thôi nhưng tôi đang muốn đào sâu vào tâm lý vào cảm xúc vào suy nghĩ của một người làm về cái công việc đục trạng thì người ta sẽ có những cái cảm xúc nó sâu hơn lắng động hơn và ờ, người ta nghĩ đến những cái ờ, văn hóa của quốc gia cái vị thế của quốc gia cái mà người ta muốn đưa lại cho thế giới phải trầm trồ phải thán phục thế thì từ đấy mình sẽ có những cái đúc kết là Việt Nam mình rồi sẽ có những cái gì để có thể học hỏi được của họ và sau khi mình học được rồi thì Việt Nam mình sẽ có những ai có thể sánh bước cùng với họ và tại sao lại không khi mà Việt Nam mình đang càng ngày càng phát triển Việt Nam mình cũng có cái nét văn hóa riêng thì tại sao chúng ta lại không uh, dám mơ ước đến những cái tác phẩm giống như này thì những cái đấy là những cái mà sau khi tôi xem thì tôi cũng có những cái chăn trở và suy nghĩ uh, mong muốn được chia sẻ cùng với quý vị và đây là một cái bức ảnh tổng thể ở cái ờ, bức ảnh trước thì quý vị cũng đã nhìn thấy một cái ờ, khu vực ờ, gọi là một cái lán lợp bằng tôn thế còn bây giờ thì ở đây là đã được xây lên thành một cái khu kiên cố hơn và nó đã trở thành một cái bảo tàng thì chúng ta cũng nhìn thấy đó là 4 năm diễn ra với thời gian thì nó sẽ rất là nhanh ở vật đổi sao rời những cái bên cạnh nó cũng thay đổi rất là nhiều nhưng 4 năm với những người thợ đục thì nó phải dành ra trọn vẹn từng cái ngày từng cái giờ từng cái nhát đục thì như thế cái tác phẩm nó mới được trọn vẹn thế thì khi nhìn lại cái tác phẩm này với 4 năm mà ông Trịnh Xuân Huy ông ấy dồn tâm huyết thì cá nhân tôi cảm nhận được một cái sức sống rất là mạnh mẽ của ông ấy và đôi lúc nhìn những cái bức tranh này thì ờ, mình có một cái cảm giác là nó hơi sờn người bởi vì người ta phải có được một cái nội lực rất là lớn người ta mới theo đuổi được một cái khát khao một cái ước vọng nó lớn đến như vậy cho nên là cái bức ảnh cuối cùng này tôi chia sẻ với quý vị với một cái tổng thể lên đến gần 30 người mà vẫn chưa đứng hết được một cái bức tranh và bây giờ thì cái bức tranh này nó đã trở thành một cái báu vật thế thì xem tranh của người lại nghĩ đến ta và tôi cũng luôn luôn nghĩ rằng cho đến bao giờ Việt Nam mình sẽ có người tiếp bước đi đến để làm được những cái sản phẩm như này và tại sao lại không khi mà mình vẫn còn đang uh, trẻ và mình có cái sức chiến đấu thì tại sao mình lại không dám học hỏi họ và tại sao mình lại không dám bứt phá và không dám làm những cái để Việt Nam ta cũng có những cái để cho thế giới hoặc là biết đâu mai kia một người nào đấy ở trên thế giới này lại đang ngồi giống như tôi nói về một bức tranh của Việt Nam thì sao thì cái điều đó là điều mà xem tranh để mang lại cái cảm xúc kiến thức cái uh, trí tuệ nhưng ngược trở lại là cũng phải thôi thúc được một cái sự khát khao ở trong lòng thì tôi nghĩ là như thế nó mới trọn vẹn và trên đây thì ờ, tôi đã chia sẻ với quý vị cái tác phẩm Thanh Minh Thượng Hà Đồ đã được chuyển thể trên cái phôi gỗ ờ, dài 12 mét, ờ, cao 3 mét và sâu 2 mét và cái tác phẩm này đã mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc trong lúc chia sẻ và cũng có thể cái cảm xúc đấy nó đúng hoặc là không đúng hoặc có thể là nó phù hợp hay không phù hợp với quý vị thì cũng rất mong được quý vị lượng thứ và chia sẻ bởi vì cùng những người làm nghề với nhau thì khi nhìn cái tác phẩm cũng không để uh, tránh được cái cảm xúc vui như vậy và chúng tôi uh, rất mong sẽ uh, tiếp tục siêu tầm và chia sẻ tới quý vị nhiều những cái tác phẩm nghệ thuật hay hơn ý nghĩa hơn và để chúng ta cùng nhau nâng cái uh, cảm quan nâng cái mỹ nghệ cái thưởng thức của mình lên một cái tầm cao mới và Quý vị hãy nhớ đăng ký kênh và chia sẻ ý kiến của mình dưới những cái dòng comment này. Cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại. Tranh gỗ bùi da, thưởng thức mỗi ngày, trường tồn giá trị.